À, xin chào toàn thể anh em nhé Đấy, cái video này tôi uh, lại tiếp tục giới thiệu cho anh em cái uh, bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang mà nó giúp cho anh em khi mà anh em đi làm tay cái anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu thì anh em có tỷ lệ uh, 7 đến 80 phần trăm là anh em giành chiến thắng thì cái cách mà anh em đi chơi tài xỉu bịp này thì nó hoàn toàn là bằng cái tay nghề của anh em Đấy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 muốn sở hữu nó anh em lên cơ sở thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc của bộ tài xỉu 2020 anh em sẽ cảm nhận được ngay khi mà anh em cầm cái bộ hột này anh em đi lắc hay là anh em thử tại đấy, cơ sở tôi cũng nói luôn với anh em là cái bộ hột này nó hoàn toàn không tang nhé 100% đấy là những cái mà những cái mà câu hỏi hay là những cái ờ, thắc mắc mà anh em đưa ra cho tôi thì là anh em hỏi tại sao mà cái bộ hột này nó đi theo ý muốn mà nó lại không có tang đấy thì cái bộ hột tài xỉu này nó đi theo ý muốn nó nhờ cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu này cái cách lắc này uh, do tôi là cũng tự tôi mày mò và nghiên cứu ra đấy vì cái bộ hột tài xỉu 20 20 này là chính tay tôi làm ra và nó là cái hàng độc quyền ở bên tôi nhé đấy thì bây giờ tôi tôi sẽ thử cho anh em test cho anh em cái cái độ tăng tích của cái bộ tài xỉu này khi mà anh em mang đi sân chơi thì là nhất là anh em phải thử nước muối đúng không đấy, đây là nước muối đấy đó đúng không anh em đấy, nó nổi rất là đều đó đấy, tiếp nước muối thì à, tôi sẽ thử cho anh em làm châm đấy, dọi đèn đấy, đấy là những cái bước uh, thử tăng tích của cái đồ chơi mà khi mà anh em đến sân chơi anh em bắt buộc là anh em phải thử tăng tích đấy. thì uh, bộ hột nếu mà nổi thì là cái bộ hột này anh em đã qua được cái vòng đầu tiên đó là thử nước muối Đấy, thì cũng có nơi là anh em không thử nước muối có, có nơi là anh em thử nước muối thì có nơi nào anh em thử nước muối thì là khi anh em chơi xong thì anh em sẽ phải vệ sinh cái hột này đi nhé phải vệ sinh cái hột này đi thì nó sẽ lần sau nó sẽ đi theo được cái muối để cái muối nó nhiều quá à, nhiều quá vào cái lỗ thì là nó sẽ không không không đi theo ý muốn của anh em nữa nhé Đấy, đây dọi đèn cho anh em này đó Đấy, bộ hột thì nói chung là trong cực kỳ đó đúng không anh em Đó. rất trong rồi này. Đó. Đấy, bước thứ hai đã xong và cuối cùng đó chính là thử anh ờ, cho anh em cái nam châm nam châm Đấy. đúng không em ok giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em nhé tôi sẽ test cho anh em cái ờ, cách lắc tài xỉu cách lắc tài xỉu lắc hột tài xỉu 2020 đi theo ý muốn của anh em được 7 đến 80 phần trăm nó giúp cho anh em đến sân chơi mà anh em à, luôn luôn anh em giành chiến thắng đấy, với tỷ lệ là 80 phần trăm thì cái cách giữ tài giữ xỉu anh em cứ đến cơ sở anh em mua cái bộ hột này hay là anh em đặt đơn hàng anh em mua bộ hột này thì à, tôi sẽ hướng dẫn anh em khi anh em nhận được hột ở trên video zalo thì à, nói chung là cái cách lắc của nó thì nó cũng đơn giản thôi đấy, vì bây giờ tôi vào test cho anh em nha thì uh, cái bộ hột này khi mà tôi làm cho anh em khi anh em đi lắc thì cái bộ hột này thứ nhất là nó sẽ đi cái tỷ lệ đi của nó khi mà anh em lắc bình thường thôi tỷ lệ nó đi đều nó tầm 85 đến 90 phần trăm nhé và cái thứ hai nữa là anh em lắc đều tay thì cái bộ hột này nó sẽ cái tỷ lệ của nó ra bão đấy, ra bão cho anh em khá là nhiều nhé đấy là những cái mà bộ hột nó phải có để cho anh em đi lắc tài xỉu và cái quan trọng nhất cái cuối cùng của cái bộ hột tài xỉu 20 20 này đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu cách lắc giữ tài giữ xỉu của bộ hột tài xỉu 20 20 này cách lắc như thế nào thì anh em đến cơ sở hoặc là anh em mua bộ hột này tôi sẽ chia sẻ cho anh em Đấy, thì trên video tôi không tiện nói ra thì à, anh em thông cảm điều đó Đấy, thì bây giờ đang tài đang tài tôi sẽ giữ tài cho anh em nhé Đấy, 466 tiếp tục 466 xuống này 456 đấy, thì cái 456 này xin phép anh em là không không muốn giữ nữa là tại vì là cái thế 456 này nó là cái thế tứ ngũ thiên đấy thì là thế này anh em rất là nhiều anh em đánh lên bên cái mặt tài đấy thì so với cái bộ hột này khi mà anh em vẫn chưa biết vì lắc làm sao mà nó xuống được xỉu thì cái bộ hột này anh em chỉ cần lắc bình thường thôi đấy, anh em lắc bình thường đấy, anh em lắc bình thường thì là cái bộ hột này tỷ lệ của nó về về tài hay là lên xỉu nó được tầm 70 cho đến 75 phần trăm nhé tất nhiên là phải có chén phạm rồi không thể là không có đấy như cái chén này cũng đã bị phản rồi này cái chén này bị phản thì chén sau chắc chắn lên đến 95 phần trăm là không có từ phản nữa nhé đó một ba bốn ngay đúng không anh em nói chung là nó phải có chén phản chứ không phải không có chén phản được tiếp tục cho anh em này giữ xỉu cho anh em này một hai sáu một hai năm một ba ba một hai ba Đấy, trái này thì đã lên tài à, lên tài Đấy, lên tài hai bốn năm giữ tài cho anh em 556 Đấy, 245 346 Đấy, 136 thì trái này đã về xỉu Đấy thì đây chính là cái ờ, bộ hột tài xỉu 2020 mà tôi muốn giới thiệu cho anh em khi mà anh em nào đi làm tay cái anh em đi lắc tài xỉu mà anh em đang muốn tìm cho mình một cái bộ tài xỉu mà nó hoàn toàn không tang